tôi nghĩ rằng tôi ni dòng bồi tiếng to hơi ta cả cái tại à à, mà lâu na ayang na à pa te pa toi nom hi mani na mate xem pi na Kepian naga zua pa nong ina Hong thu zo kima lưng dạy la hi nong pa tôi ning Để bị trình dàng om thấy kê Kỳ á đình lom hơi bên na hi Cơ bèl mòn kim na kali. li Na ta jing a luang khya na kwa u te ma kha be bek song hong lo kik so ke ni sai la to kum pa toi na bek hi hi kan ka hi chei bang ma ong ke kan kum so tang bang ta zua o lung kham na me pi veng di hi la meng na sun ni hong tang di hong ngi ting hong ai nghe so o kin hong ai cũng qua so dong dam pi lai tu hong is a lai o kita jing aluangkan aku Mengkat bek bek zong 红颜色。 mate hi azami mal kem kha chiari na mate ipa te tu pina a ah, pangtiria ngang nge tai hen chi zong gen wa bing a ah, hila apwak zong jer ka phina hui sama ma hing ina ke zong bang thangal wa kai ina bang chikidi kidik la <laughs> ina a ah, bang jira hi hirana mate nu lai zongina pala chidanina isak simina mate ilung simteng khoi khama ma hina lungdam ma ma ina angai mar kem khachat zong to pan thu pang pek sang nge ta hen ina tuni zong a video na release ung ina youtube zong ki ente hi china zong thang piaun chi zong gen nom nge lungdam ei hunong piang man lungdam